Tên là Lê Thị Kim Yến, ờ, năm nay em 23 tuổi ờ, Hiện tại thì em đang làm việc ở ờ, khoa dược Bệnh viện Nhi Đồng 1 Và dạ, quê em ở Long An Về Long An, lên thành phố làm Mời bạn Nam giới thiệu Em tên là Lâm Gia thiện em 25 tuổi Em sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Dạ em đang kinh doanh tự do tại nhà, xe máy rồi các điện thoại online à là dạ. mình kinh doanh xe cũ á phải không bạn dạ đúng rồi ạ à, cũng giỏi còn trẻ mà, mà bắt đầu à, biết lập nghiệp ha biết kinh doanh thôi bạn nữ mình giới thiệu một à, kỹ một chút xíu về công việc của mình nhưng dạ. mình làm ở ờ, mảng nào ở nhà thuốc quá chị à mình bán thuốc dạ đúng rồi chưa có mối tình nào hả dạ chưa tại sao chắc tại em kén quá với lại ờ, bên cái ngành của em mà đa số là tiếp xúc với nữ không em kén là em kén sao cái tiêu chuẩn của em như thế nào ví dụ anh chị hay ai giới thiệu cho người nào cái em cũng nhìn ra được cái điểm nào đó để em không có chọn cái người đó bạn trai thì nên uh, chững chạc nhưng mà vui tính không gia trưởng với lại đừng có tính đàn bà là được bạn trai có tính đàn bà dạ không chị em thì ờ, khá khó tính em bản chất em là rất là vui tính nhưng mà khi vui tính thì à, vui nhưng mà cái lúc nào nghiêm túc thì nghiêm túc ạ à. mình có trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ hiện tại thì em trải qua ba mối tình nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên chia tay cách đây cũng hơn 2 năm gần 3 năm rồi 25 tuổi ba mối tình Dạ. Dạ. dạ không dạ. được mà ờ, mối nói mối tình vậy thôi chứ có mối tình chỉ kéo dài khoảng một tháng mấy thôi ạ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh và điểm yếu của mình ưu điểm của em là vui vẻ yêu đời tự lập nhưng mà nhược điểm là hơi nhát hơi nhát cho nên hơi rụt rè ừ. à, mình có ờ, sở trường gì không em cũng nấu ăn được à, chúng tôi à, xin hỏi một bạn trai một thí nữa 25 tuổi tuổi đời còn rất trẻ dạ. à, mà bạn đã kinh doanh đủ thứ ngành nghề rồi bắt đầu kinh doanh từ bao nhiêu tuổi kiếm ra cái đồng tiền đầu tiên thì từ khi là 9 tuổi ba mẹ nhà em thì hồi trước là có kinh doanh về à, tạp hóa nên là em em lấy hột quẹt á em đi bán em lấy cái tiền vốn đưa mẹ em còn tiền lời mình lấy để mình mua đồ chơi của mình á dạ giỏi vậy ta 9 tuổi biết làm điều đó nữa hả mình muốn được cái gì thì mình phải làm dạ, chứ em không có sống một cách thụ động rất giỏi dạ. bắt bạn gái để phục bạn điều đó để tôi xem cô gái bên đây thế nào nha Ô, oh, chào bạn, vâng. cô gái rất là xinh xắn <laughs> Dạ, cảm ơn anh Chàng à, trai bên kia à, phải nói đầy khát vọng luôn Dạ, em à, thích người chín chắn Thích người chín chắn Anh có to con không anh? To Gì to vậy hả? Bạn không thích diện người đàn ông? Ừ, không thích hút thuốc Phải biết uống rượu nhưng mà không đừng uống nhiều về làm rễ miền Tây cũng phải biết uống chút xíu Từ từ, từ không sao đâu trời ơi Miền Tây uống nhiều nhất Long An á Rồi sao nữa? ừm là có chuyện gì thì à, phải chia sẻ với em anh rất là ưa chia sẻ mà anh chia sẻ nói rất là nhiều luôn á rồi mình à, có thích lãng mạn không dạ thích trời anh hỏi chàng trai thế này đi gái <laughs> xinh lắm dạ. bạn ấy thích lãng mạn là em thích cao to hay sao dạ thích có thịt để em ôm thích có thịt để em ôm em hình dung ra cái anh bệnh như thế nào chắc là cũng vừa người dạ em thích giống anh quyền linh vậy mập mập vậy đó dạ. hả dạ. nhìn thì chững chạc nhưng mà vui tính nói chuyện rất là anh vui. hơi mập đó nha vậy đó hả thôi để chị coi coi sao mập chàng trai bên đây mập tròn quay trời ơi đứng lên coi có lắc vòng không dạ không hồi trước thì em 63 kg lận nhưng mà do em đi làm á em ở một mình nên là em chỉ ăn ngoài thôi em không nấu chỉ còn có 57 kg thôi ba mẹ muốn là có gia đình để ờ, cho có một người nào đó à, cũng như nội nội trợ cũng như nhưng mà cái khả như là khả năng vẫn có những lúc mập mập mạp rồi đúng dạ, không? Dạ em rất là dễ lên ký thì em mập là cái mặt em mập trước nên là em không thích mặt tròn cỡ tròn tròn mà giống người linh em không thích rồi bạn đường lúc này ăn ở làm sao mà thôi ngồi xuống đi em tốt dạ, cho dạ. mà thì qua đây chê tôi ha <laughs> mình có ờ, mình có sở trường gì không có mấy cái tài lẻ ví dụ như giả giọng hay là gì đó em giả giọng dùng miền á chị rồi em giả giọng miền bắc đi chị phải nói đi nội dung em mới trả lời được thế em muốn nói gì em cứ nói em thì em không có biết gì cả chị cứ hỏi đi em trả lời giữa nội giọng miền trung em nội giọng huế nói không trụng là chịch đã rắn không trụng chi chơi em nói em nói nhiên khổng bây giờ em đang ờ, thử thách thôi chứ em không có phá tiếng môn em em nói cho vui miền tây trời ơi miền tây em nói rồi em không biết gì hết trơn á trời á rồi như vậy cũng cảm giác gọn gàng chút rồi ha có chuẩn bị về để kết hôn chưa dạ thì em cũng đã có nhà riêng cũng chưa có trả xong trả góp à. dạ không phải trả góp mà mình mượn để mình mua rồi. mượn ai vậy kế hoạch bao lâu nữa dạ, mượn ba mẹ ba mẹ rồi khỏi lo chuyện khỏi lo vậy được rồi trời ơi cặp này về em biết ăn nhiêu cho mập à em có đi với người thân không em đi với anh rể À, xin chào anh à, Quyền Linh và chị Cát Tường à, Bạn à, em gái bên đây à, à, xinh, à, hiền à, Chắc hai bạn có thể à, à, cho nhau cơ hội để tìm hiểu, à, hẹn hò với nhau Thì à, theo nhìn nhận quan điểm của em thì à, hợp Nhưng mà hai người phải tìm hiểu rồi à, cho ý kiến của hai bạn Rồi, mình có đi với ai không em? à, dạ em đi ờ, có bà nội ạ à. dạ chào cô ờ, cát tường và chú Hoàng linh dạ, dạ. bà nội ờ, thấy thì cũng như bên chú bên kia cũng vậy đó thấy ốm quá nội nội thấy sao nội thì nội cũng đâu có mập đâu Hợp <laughs> thấy cũng được hiện giờ cũng để cho hai cháu thì tự tìm hiểu ông nội có gì muốn nói với cháu rể không bà nội muốn cháu sau này về ăn nhiều lên nha dạ con hứa nếu mà con có duyên với bạn chơi á thì con à, hứa sẽ à, cố gắng à, lo cho bạn đầy đủ cũng như là mình sẽ đồng cam cộng khổ với nhau dạ được chưa nội dạ được rồi chú hoàng linh cảm ơn nội chúc mừng bữa nay mà có nội tương lai đi là ngon lành rồi nha nội dạ. chứng kiến bây giờ bạn lĩnh lắm á rồi bây giờ cho hai bạn trẻ gặp mình nhau sẽ đi. có hai phút để gặp nhau kéo màn nào chào em tặng em em cũng có quà tặng anh ờ, cảm, cảm ơn em anh. em muốn ờ, à, muốn đi làm hay là mình chỉ muốn ở nhà thôi em ờ, xu hướng là người phụ nữ của gia đình nhưng mà em vẫn muốn đi làm để có ừ. cái riêng của mình chứ không có lệ thuộc vào chồng em có khi nào em, em nghĩ qua bức màn anh là như thế nào không dạ không ừ. em rất bất ngờ bất ngờ dạ ngoài nó, sự tưởng tượng của em nó nó vỡ nó mở vỡ mộng hay sao anh dạ không nó nó tốt hơn là em nghĩ à dạ anh cũng mừng mừng hả? <laughs> nãy nói thích mập mập bây giờ ống nhom nhách là la hơn bình thường dạ nhưng mà anh nói là ảnh dễ tăng cân em tính khi nào là kết hôn một hai năm nữa thì cũng được dạ. mà anh có chịu được uh, tra tấn âm nhạc của em không bình thường ở nhà anh cũng ờ, cũng hay tự tra tấn mình á nên là mình <laughs> anh cũng quen rồi dạ. và con tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai chiếu ánh sáng vào đời Tôi hy vọng được ân cứu rỗi Và con tim đã vui trở lại Và tình yêu đã dẫn về người Cho một đời nguyện yêu mãi riêng người mà thôi Hết thời gian hãy lắng động lại và nghe nhịp đập trái tim mình một hai ba Nội vỗ tay quá trời kìa Chúc mừng cặp đôi này nha Rồi hai bạn nắm tay nhau đi Xin phép nội đàng hoàng Con dạ, sẽ tìm hiểu nhau Xin phép nội, mặn lỡ nắm rồi